có em anh yêu cuộc đời yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi yêu đôi tay ngà làn má thơm tóc xanh buông lạ lùng nhớ em nhớ bao thuở ấy anh chưa từng sâu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu chưa mang hoang lạnh ngoài bên vắng hỡi em em về đâu cho đời mình luôn nhớ nhau em dần mãi ngày đi buồn không nói dù một câu cho vơi nhớ hay là chúa xót nên em nghẹn lời mai lầu kia thiếu chăng cõi lòng anh thiếu em từ vắng em anh hay thường buồn hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên hãy ghi câu nhạc tình khéo hát với tâm tư sâu đậm kể từ ngày xa cách nhau một câu cho vợ nhớ hay là chút sốt nên em nghẹn lời mái lầu kia thiếu trăng <laughs> cõi lòng anh thiếu em từ lúc vắng em anh hay hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên hay ghi câu nhạc tình heo hát với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau hay ghi câu nhạc tình heo hát với tâm tư sầu đau kể từ ngày